Xin mến chào quý vị và các bạn, năm nào cũng vậy, gần đến những ngày Tết, bạn bè đồng nghiệp gặp nhau ngoài hỏi thăm sức khỏe công việc, thì còn hỏi, Tết này có về quê không? Với những người con tha phương về quê ăn Tết, như là một cuộc hành trình về với cội nguồn, về với tổ tiên và quê hương, nơi chôn nhau cắt cốn. Tết là cơ hội lý tưởng để được xuân vầy, hàng hiên không lại những câu chuyện xưa với những người thân thương sau thời gian dài không gặp chỉ có những ai phải đi xa mới nhớ mới biết và trân trọng từng giây phút được trở về bên người thân yêu ruột thịt trong những ngày Tết đến xuân về. Mời mọi người hãy đăng ký kênh Saka Kilo. Xin cảm ơn.